Đây là video demo về cách tạo tin Facebook dài hay Facebook Story dài. Dùng cách này để tạo tin bằng video giúp quảng cáo hiệu quả hay chia sẻ những khoảnh khắc thú vị của mọi người dài chứ không bị giới hạn 26 giây như tin Facebook mặc định. Dùng phần mềm để tạo video hoặc dùng điện thoại để quay video. Video dùng đăng tin phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 48 megabit. Video có kích thước càng nhỏ thì thời gian phát càng dài, nhưng video nhỏ sẽ mở. Một số kích thước video ví dụ như 720 x 1280, 720 x 1080, 480 x 720. 360 x 480 sau khi tạo video dùng phần mềm Format Factory để đổi đuôi về định dạng MP4 để làm giảm dung lượng video đồng nghĩa việc tăng thời lượng video đã có video ta đăng nhập vào Messenger và mục tìm kiếm để tìm kiếm tên tài khoản cá nhân của mình, sau đó chọn mục chọn ảnh để chọn video gửi, nhưng đừng gửi tin nhắn cho mình vội. Chọn video rồi ấn nút chỉnh sửa, sau đó chèn thêm gì thì tùy bạn rồi ấn nút đăng lên hình hình dấu cộng phía dưới, sau đó có thể thoát ngay hoặc bằng 48 megabit. Video có kết sau đó chèn thêm gì thì tùy bạn rồi ấn nút đăng lên tin hình dấu cộng phía dưới, sau đó có thể thoát ngay Messenger rồi đợi một lúc tin sẽ được đăng lên Facebook. Cảm ơn bạn đã xem video này, nếu thấy hay hãy bấm like, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để kênh có động lực ra các video tiếp theo, hẹn gặp lại.